Vâng, xin chào quý vị các bạn đã đến với điện máy Cường Lên cùng như điện máy Thịnh Thành Thì hôm nay chúng tôi uh, sẽ mang đến các bạn sản phẩm Đây là máy trộn cám, trộn thức ăn, nguyên liệu Đấy, thì à, hôm nay tôi có dịp vào kho để à, quay các bạn xem chi tiết sản phẩm với chúng tôi Thì những ai đã dùng qua sản phẩm thì đã biết về chất lượng cũng như là độ dày dặn của sản phẩm Thì tôi sẽ chi tiết nói qua về nên uh, ờ, cho những ai đang tham khảo cũng như đang có nhu cầu muốn mua thì đây sản phẩm chúng tôi đang ờ, hiện có ở trong kho đây là có các kích thước khác nhau từ 50 cân 75 cân 100 cân và 150 cân đấy nó xếp chúng tôi đã xếp theo hàng đây bốn máy kích thước từ bé đến lớn đấy đây là máy bên tay phải đây là máy ờ, dòng máy 50 cân này, này máy này nó trộn 50 à, cân nó trộn hai bao đấy và trung bình khi chúng ta bỏ là tầm khoảng độ một bao rưỡi một bao đến một bao rưỡi để có độ văng ở trên đấy máy sẽ là đảo thuế lên này đây, sau tôi sẽ đi chi tiết từng sản phẩm các bạn xem nhé Thì tổng thể của bốn con máy này nó đều là hoạt động giống như nhau, liên động như nhau Chỉ có là các kích thước cũng như là các, các cái ờ, công suất của máy thôi Đấy. Đây thì tôi đầu tiên tôi sẽ quay cái máy ờ, bé nhất này 50 cân này Đấy, trục là trục xoắn nó đảo từ dưới lên Đấy, toàn bộ là inox hết Đấy, thùng máy cũng thế thùng máy inox 304 chắc chắn dày dặn Đấy. còn phần chân máy nó sẽ inox 201 này inox ống này vô này còn lồng máy là inox 304 đấy chúng tôi cũng nói luôn cụ thể các bạn xem anh nghĩ những dòng máy ờ, bé này nó sẽ sử dụng phù hợp cho những gia đình nhỏ lẻ chăn nuôi ít thì ờ, chúng ta chỉ cần trộn tầm một bao 25 cân hoặc đến một bầu rưỡi đấy thì nó là 50 cân thì chúng ta sẽ trộn vào độ 40 cân thôi để nó có độ văng ở vắt ở trên này, này. đấy thì nó đảo đều lên mình dùng gia đình máy bé này dùng nhỏ lẻ thì chúng ta cũng không cần thiết phải dùng full công suất của nó đấy nó tiện vấn đề đấy ở trong lồng nó sẽ có bốn nóc bắt vào bốn chân như này đấy đấy bộ inox hết và lý này đấy. ở trên sẽ được uh, có một viền vuông như này bo xung quanh đấy các mối hàn nó được mài nhẵn để tránh trường hợp chúng ta va chạm tay chân vào chỗ này thì nó sẽ gãy đến những trường hợp là đứt tay các thứ đấy nó sẽ an toàn vấn đề đấy này đây đều được mài nhẵn hết còn đây là phiếu ra đầu ra của máy này đầu ra thì chúng tôi có thiết kế hai vòng đai hai bên này để chúng ta có thể tiện trong việc đó là chúng ta hứng bằng bì hay là bằng bao chúng ta để phát miệng hai bên này để tiếp còn bằng xô thì chúng ta để dưới rồi đấy không phải nói ở trên này sẽ có một tấm ngăn như này đấy khi chúng ta trộn xong trộn nguyên liệu xong đều xong ta rút ra thì sản phẩm sẽ rớt ra đấy các bạn để dày inox này rất là dày nhạt trắng đấy còn uh, nguyên liệu chúng ta đổ thế này thôi ta bỏ một bì vào đây đấy máy bé này nó sẽ uh, chúng ta dùng gia đình nó khá là tiện đây nó sẽ càng cao tầm à, một ừ, tầm hơn một mét thì thôi lát tôi sẽ đo cụ thể các bạn xem đấy ở sau máy này sau máy thì motor sẽ được bắt ở ngay ghế này đấy motor motor nó là motor 1,1 kW đấy motor 1470 vòng một phút tất nhiên nó sẽ có điều, điều tốc rồi đấy nó sẽ giảm bớt vòng tua đi một chút để nó êm đầm máy hơn và đồ khỏe hơn nó sẽ chuyển động bằng à, bằng xích như này này đấy rất là chắc chắn những trục của nó này còn phần motor nó sẽ bắt chân ở đây thì ở đây nó có rãnh như này chúng ta trong trong, trong quá trình chúng ta sử dụng ấy, mà xích nó sẽ trùng đi chẳng như xe máy chúng ta đi nhiều nó sẽ bị trùng xích chúng ta căng và mở bốn ốc này ra và ép motor ra ngoài đấy và xích này thì cho nó tiện một chút là là khi chúng ta đã căng rồi xích cỡ chúng ta có thể tháo bớt bớt xích đi đấy và tiếp tục sử dụng lại đấy nó sẽ tiết kiệm cái phần chi phí còn là phần sau máy thì tất cả cái dòng máy bên trộn cám nó sẽ có bánh xe ở sau như này đấy, để tiện trong cái vấn đề di chuyển đấy, bánh xe đấy, khi chúng ta muốn di chuyển máy chúng ta chỉ cần là nghiêng máy ra để bánh xe gác xuống đất đấy, và đẩy đi đấy, rất là tiện thì ờ, trên đây là máy 50 ờ, cân thì ngoài ra đây là những dòng máy ờ, từ 75 cân này Đấy, 75 cân thì nguyên liệu động cũng tương tự thôi thì có cái lồng của nó sẽ cao hơn và đường kính của lồng nó sẽ to hơn loại 50 cân Đấy, đường kính sẽ to hơn còn phần máy các thứ đầu ra cũng to hơn Đấy. ngay ở chỗ điện đây dây điện 220V này motor một motor một pha mà. đấy nó sẽ có một công tắc như này on off chúng ta khi sử dụng sẽ bật on lên và khi tắt bắt ọt là được đấy xong rất đơn giản ở đây sẽ có một à, đường dây chúng ta để à, trường hợp mà chúng ta nối mắt để an toàn đấy. toàn bộ khung máy làm rất là chắc chắn đấy. phần motor đây từ à, con máy 75 cân trở lên chúng ta sử dụng motor 1,5 kg này đấy các bạn có nhìn thấy không? đấy một đây là một đây 1,1 kW này 1,5 HP này nó là chung chung với ờ, motor của máy lồng 50 cân đấy Đấy, tất cả máy sẽ được dùng chung motor 1,1 kg với 5 ngựa Đấy, nó điều chỉnh vòng tua nói vòng tua góc của motor là 1400 vòng 1470 vòng một phút nhưng mà khi chuyển qua bù ly cũng như vòng xích nó sẽ ờ, điều tốc vào vòng tua lại bớt một chút đấy đây còn ờ, đây máy đây là máy ờ, trăm cân nó cũng sử dụng motor một tí còn loại uh, 150 cân nó sử dụng motor hai tí đấy hai tí 3 ngựa của tôi để ngược nên tôi quay các bạn ờ, có thể ờ, nhìn qua đấy. nhưng dòng ờ, máy trộn nước ăn như này thì bà con đang được rất là ưa chuộng đấy thứ nhất là nó sẽ di chuyển xuất bằng inox này dễ vệ sinh cũng như độ hao mòn nó ít Đấy, tại vì trong quá trình chúng ta trộn nguyên liệu như cám ấy, chúng ta có thể trộn thêm những thực phẩm chức năng đấy, có nước các thứ nó sẽ có độ ẩm thì nó sẽ ví dụ như những loại lồng sắt thời gian lâu dài nó bị ờ, hen dỉ đấy, oxy hóa còn này, inox này nó bền hơn đấy, tất cả mũi hàn đều được đánh bóng đấy. thì uh, tương tự như lồng uh, trăm cân này thì đường kính nó bằng con 75 cân nhưng mà chiều cao lồng sẽ nó sẽ cao hơn đây bạn có thấy độ chênh lệch của nó này đấy và tương tự 150 cân cũng thế Đấy. đường kính nó bằng nhau đường kính nó bằng con 75 cân và bần nặng nặng 75 cân 100 cân nhưng mà chiều cao nó sẽ cao hơn Đấy. con 150 cân nó sẽ có thanh thanh gài chứ ở trên như này Đấy, để thêm chắc chắn cái lồng tại vì lồng nó hơi cao Đấy, chúng ta sẽ mở ốc các thứ ở đây để tháo ra rất là tiện Đấy, thì sau đây tôi sẽ ờ, đo kích thước từng sản phẩm các bạn xem từ chiều cao đến đường kính cũng như là chiều rộng của uh, máy các thứ Đấy. Ở đây đầu tiên tôi sẽ quay máy 50 à, cân này thì chiều cao của máy là 90 phân chiều cao 90 phân còn đường kính của máy này Đấy, đường kính của máy là 60 là 66 phân Đấy, gần 66 Đấy là đường đường kính của lồng 50 còn lồng từ lồng 75 100 150 thì đường kính của nó là 75 phân luôn đấy nó là chung một chung một đường kính như này đây đấy và tương tự cũng thế đây. thì uh, còn chiều cao thì các bạn đã nhìn trên video có thể ờ, ước lượng cái phần chênh lệch đúng không Đấy, con này là 60 con này 90 phân đúng không thì con này nó sẽ đây, 75 cân nó là 105 phân còn 100 cân nó là 115 phân Đấy, còn con 150 cân nó là 127 phân Đấy, chiều cao nó chênh lệch với nhau đấy thì ngoài ra con 75 cân 100 cân và 150 cân thì nó là đường kính của lồng nó bằng nhau nhưng nó khác chiều cao của lồng này các bạn có thể để ý ở đây chiều cao của lồng nó khác nhau hoàn toàn đấy và cái này cũng thế nó cao hẳn lên đấy, ví dụ như con bảy à, chúng ta chỉ cần tính từ cái chân này nhá đây chân này đến mặt miệng lồng đấy con 75 cân này nó là 29 phân thì uh, lên con uh, à, 100 cân nó là 39 phân đấy và lên con 150 cân nó sẽ là 49 phân nó chênh nhau một mỗi con 10 phân đấy đấy thì uh, khi bà con đến tiếp lấy thì chúng tôi sẽ uh, tư vấn cụ thể bà con nếu mà bà con ở xa chúng tôi sẽ đóng hàng như thế này và toàn bộ những sản phẩm thì chúng tôi quay video là đều là thực tế và đến bà con cũng thế đến đã đến nơi bà con có thể là kiểm tra máy đúng hàng như trên video chúng tôi chúng tôi sẽ giới thiệu đây thì những sản phẩm này chúng tôi đã bọc sẵn như này đấy và gia cố thêm một ít bằng co bên ngoài để nó tăng cái độ không bị xước sát khi sản phẩm và gửi đến các bạn đến nơi kiểm tra đúng hàng đấy có thể là cắm điện lên kiểm tra máy hoạt động ổn định thì nhận hàng thanh toán tiền đấy đây như sản phẩm Bitcoin của tôi đang à, sản xuất và đang đóng hàng chuẩn bị xuất đi đây đấy có đầy đủ các à, công suất từ 50 cân 75 cân 100 cân và 150 cân đấy toàn bộ máy đều à, như trên video chúng tôi vừa giới thiệu luôn Đấy. Thì cảm ơn các bạn đã xem video Nhớ like, đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo Đấy thì ờ, ai đang có nhu cầu muốn mua máy trộn cám trộn những thức ăn thì vui lòng liên hệ điện máy cường linh địa chỉ số nhà 36 đường cổ điển na xóm bạn xã tiên thanh trì hà nội Đấy, thì tôi ở đây sẽ báo giá cụ thể các bạn luôn đây là con 50 cân thì nó sẽ là 6 triệu 8 con 75 cân thì nó sẽ là 8 triệu 3 còn con 80 à, cân à con 100 à, cân đấy một trong cân à, một trong cân nó là 8 triệu ba còn con này là 7 triệu ba con này 6 triệu 8 và con 150 cân nó sẽ là 10 triệu 300 nghìn đấy. thì giá trên đã, đã bao gồm cước vận chuyển cho chúng ta trong quá trình chúng ta muốn đặt hàng thì à, vui lòng liên hệ qua hotline để dưới góc màn hình đây để biết thêm chi tiết sản phẩm cũng như là biết thêm những chương trình khuyến mãi hay là hỗ trợ cho bà con Đấy, cảm ơn bà con rất nhiều nhớ like đăng ký kênh